Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay là sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ thú vị ha Đó là cổ phiếu nào thì bắt đáy được Ok Thì uh, cái video này á Nó sẽ nói về 11 cái ngành Và ngành nào sẽ mạnh trong cái chu kỳ kinh tế này ha Nếu bạn nắm bắt được nó bạn sẽ hiểu là Khi mà chu kỳ kinh tế nó đi vào giai đoạn suy thoái Mình làm gì, tăng thì mình làm gì Mà gọi là chững lại thì mình làm gì Ok nhưng trước trước đó Hoàng phải uh, cập nhật thông tin thời sự một tí à, trong cái video mà bắt đáy lần trước á, anh em rất là ủng hộ nhưng mà có những người xem xong thì phản đối bảo là ôi gọi là thị trường hồi phục rồi đâu rồi thị trường hồi phục rồi trong uh, có 7 ngày tăng hơn 100 điểm đúng không bạn thấy dạo này tình hình ghê không tăng 7, 7 ngày tăng uh, gần 100 điểm tăng gần 100 điểm luôn và mọi người rất là lạc quan mọi người bảo ôi trời vớ vẩn thị trường hồi phục hết rồi gọi là xanh quá trời xanh như vậy bây giờ mà không lao vào thì còn lúc nào nữa đúng không nhưng mà có thật không có thật là như vậy không và có một cái thứ đặc biệt là lượng mở tài khoản chứng khoán mới tăng kỷ lục ha tăng tới như ở đây để xem nào như ở đây là tăng tới ờ, gọi là đâu rồi 32 ngàn 31 ngàn 832 tài khoản mới được mở trong tháng vừa qua vì dịch mọi người ở nhà và mọi người ờ, gọi là mở tài khoản nhiều à, mở tài khoản nhiều nghĩ chứng khoán đã đáy rồi nhưng mà có thật sự đáy chưa và bạn có biết một điều rằng là cái dòng tiền mà kéo chứng khoán mấy ngày nay hầu hết là tiền của những nhà đầu tư mới không hầu hết là tiền của những nhà đầu tư mới à, và chưa kể còn một điều nữa còn một điều nữa đó là gì đó là bạn có biết là khi mà khủng hoảng á, khủng hoảng nó không phải là xẹt một phát một tháng là nó xong mà nó giảm một cái nó cần phải nó giảm thì rất nhanh nhưng mà thời gian hồi phục thì rất lâu bạn có biết rằng là những cái ngành mà thiệt hại nặng nhất là ngành vận tải thì bây giờ họ đã lỗ lỗ hơn 20.700 tỷ không 20.700 tỷ nha tiền Việt Nam á nó quy ra cũng là mấy chục triệu đô rồi đó thằng ta phải mấy chục triệu đô không ta hình như nhiều hơn đúng không đó và lỗ hai mươi mấy ngàn tỷ vậy hồi phục nhanh không chắc chắn là không nhanh à, đây bây giờ để hàng cập nhật cho bạn thêm một số thông tin nữa này ngày 6 tháng 3 là gọi là ở nước ngoài người ta tính toán thiệt hại do Covid có thể là rơi vào khoảng 2,7 tỷ đô ha. Xong rồi tới ngày 3 tháng 4 là họ ước tính thiệt hại lại lên 4,1 tỷ đô và bây giờ sang ngày 9 tháng 4 họ ước tính mức thiệt hại lên 5 tỷ đô vậy là sao vậy là càng lúc họ càng thấy cái sự việc nó càng nghiêm trọng hơn à, và cái thời điểm này cái thời điểm như hôm nay thì cái chuyện gì xảy ra hôm nay uh, nói về tình hình Việt Nam rồi đúng không là những cái ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất là như vận tải lỗ hơn 20.700 tỷ đi ha rồi còn gì nữa rồi những cái một loạt những cái hệ thống gọi là những cái công ty mà có cửa hàng mặt bằng tất tần tật là đều họ bắt buộc họ phải xin miễn giảm tiền mặt bằng các thứ kinh doanh nó đang sụt sụt sụt sụt vậy vậy nếu mà mọi thứ kinh doanh nó sụt như vậy thì gọi là liệu chăng là thị trường chứng khoán hay là kinh tế nó có hồi phục lại được ngay lập tức không bạn nghĩ nó có gọi là nó có bị tự nhiên là mọi thứ đang giảm vậy tự nhiên thị trường tăng được không làm gì có chuyện đó đúng không làm gì có chuyện mà gọi là vô lý như vậy tại vì vốn dĩ thị trường chứng khoán nó là cái gọi là cái gì nó dùng cái từ chuyên chuyên chuyên ngành cái gì hàng thử biểu cái cuộc khí gì đó nhưng mà nó là nó phản ánh cái tình hình kinh tế à, và như nãy Hoàng nói đó cái dòng tiền kéo lên 100 điểm trong vòng gọi là có 7 ngày nay hơn 100 điểm gần 100 điểm trong vòng có 7 ngày vừa qua là tiền của toàn nhà đầu tư mới không ạ à? và sao nhà đầu tư mới thì sao nói chung là mới thì rất là vui vẻ rất là hạnh phúc đúng không nhưng mà cái sự thường lúc đầu hoàng mới đầu tư 4 5 năm trước cũng vậy mới vào rất là vui vẻ hạnh phúc làm phát có lời ngay nhưng mà sau đó thì nó bắt đầu sang giai đoạn đau khổ rồi ok thì bây giờ tiếp bây giờ tình hình trong nước là như vậy đúng không trong nước là mọi thứ nó đang giảm nó đang lỗ đang lỗ này nọ có người bảo ủa sao video gì toàn nói tiêu cực vậy sao nói tích cực lên đi tiêu cực hay tích cực nó là cái thông tin mà mình nhìn cái thông tin để mình biết cái đường hướng để mình có cách phản ứng bạn hiểu không chứ gọi là tiêu cực hay tích cực nó chỉ là cái thông tin thôi và mình nhìn cái thông tin đó mình biết mọi thứ nó sẽ diễn biến như thế nào từ đó mình tìm cách ứng phó cho nó hợp lý ok thế mà thì uh, bây giờ tình hình trong nước là như vậy lượng tài khoản mở mới thì rất là nhiều gọi là đạt đỉnh luôn đạt đỉnh luôn thêm ba mươi mấy ngàn mới rồi dòng tiền thì dòng tiền gọi là như gọi là gọi là sở dịch chứng khoán thống kê thì chủ yếu là từ tài khoản mới à, và tình hình kinh tế trong nước thì mọi thứ nó vẫn đang đang ở nhá bạn như bữa trước là nói bắt đáy đồ các, các tín hiệu đúng không bây giờ video này sẽ nói về các chu kỳ kinh tế và bạn phải hiểu là đây đang là bước những tháng đầu của khủng hoảng kinh tế của suy thoái à, nó mới chỉ bước vào những tháng đầu thôi lát nữa hoàng sẽ cho bạn thấy tháng đầu là sao mà tiếp theo nó sẽ diễn biến như sao rồi những cái ngành nào mình có thể đầu tư được khi khủng hoảng kinh tế và nó là cơ hội để mình gia tăng nhiều lần tài sản của mình đó ha rồi ok ừ, tiếp bây giờ tới uh, tình hình uh, thế giới thì sao tình hình thế giới thì sao tình hình thế giới uh, cập nhật thì mỹ bạn nhớ video trước hà nói đúng không mình tình hình của mình phải gọi là phải có liên quan đến những cái nước khác nữa à có một cái như thế này có một cái tâm lý lạc quan của mọi người đó là ô mình kiểm soát dịch rất tốt bây giờ thị trường đang tăng mua đi anh em ơi hết ấy rồi gọi là lên rồi chuẩn bị lên rồi thị trường hồi phục rồi kinh tế hồi phục rồi mình kiểm soát dịch rất ngon ủa nhưng mà nhưng mà bạn có nhớ bữa trước là nói không tức là mình kiểm soát dịch ngon nhưng mà thế giới nó phải kiểm soát được dịch có nhiều người không hiểu nha có nhiều người không hiểu nha biết sao tại vì nhá ủa nếu mà mình kiểm soát dịch ngon mình không có ca nhiễm nào hết mình mở cửa mình giao dịch mình mở bây giờ mình kiểm soát dịch ngon rồi mình có mở cửa mình phải mở cửa mình mới làm ăn được đúng không mình mở cửa người ra người vô thế thế giới người ta chưa kiểm soát được dịch người ta chưa có thuốc chữa thế mình mở cửa ra người ta tràn vào lại không người ta tràn vào lại thế mình có bị dịch lại không bạn hiểu bạn hiểu nó phải có cái sự liên quan lần trước hà nói hà nghĩ là mọi người hiểu nhưng mà té ra vẫn có một số bạn chưa hiểu kỹ lắm nó mọi thứ nó liên quan đến nhau mình không sống một mình nên ngay cả việc Việt Nam mình kiểm soát dịch rất tốt thì thì sao rất tốt thì thì vẫn phải đóng cửa đợi mấy thằng khác nó kiểm soát được dịch và tìm tìm ra vaccine ít nhất là đợi nó kiểm soát được dịch thì cái câu chuyện nó mới khác còn tìm ra vaccine nó là câu chuyện lâu hơn nữa đúng không nhưng mà nó phải kiểm soát được dịch trước còn cả thế giới toan không kiểm soát được dịch bây giờ Nhật thêm vài ngàn ca nhiễm nữa Nhật gọi là tình trạng khẩn cấp luôn Mỹ thì Mỹ thì toang luôn bây giờ Mỹ là toang luôn Mỹ gọi là gọi là còn cái số ca tử vong còn nhiều hơn cái ngày 11 tháng 9 nữa ngày 11 tháng 9 đây ở đây như báo ở đây là tổng bệnh nhân toàn bang là 5 004 rồi ờ, ngày 11 tháng 9 khiến có 2.753 người tử vong à còn bây giờ cái ngày này là nó tới 3 004 rồi đó nó đang nó đang diễn biến theo chiều hướng như thế nào nó đang diễn biến theo chiều hướng cực kỳ xấu Nhật thì gọi là Nhật thì gọi là công bố tình trạng gọi là khẩn cấp luôn thêm mấy ngàn ca nhiễm mới ha đó vậy ủa vậy rồi mình sao mình cách ly thành công ok mình mọi thứ ok rồi mình làm sao mình chơi với ai khi mà chúng nó vẫn đang bị ốm bạn hiểu không đó ok thì uh, vừa rồi mình à, đảo qua tình hình uh, gọi là tình hình à, thế giới một tí ha để mình nắm lại những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái việc mà thị trường tăng nó tăng có chắc không đây thề với các bạn luôn đây chỉ là một gọi là một cái sự tăng rất là ngắn một cái sự tăng rất là ngắn bạn hiểu nó tại vì mọi thứ nó chưa ổn mình kiểm soát được dịch ok nhưng mà mọi thứ nền công nghiệp tất cả những công ty của của chúng ta vẫn đang bị lỗ vẫn đang phải thiệt hại và vẫn cách ly tới hết 30 tháng 4 toàn bộ mọi thứ nó đang đình trệ và thế giới vẫn đang diễn biến cực kỳ xấu vẫn chưa bước vào đỉnh luôn vẫn chưa bước vào đỉnh của dịch luôn ha đâm ra ok nếu mà ai là người mới là đầu tiên gọi là uh, đầu tư chứng khoán vừa rồi vừa mới có lời tí chúc mừng và hãy biết điểm dừng ha hãy biết điểm dừng hãy có lời hãy chốt lời và hãy giữ tiền để cuộc chơi được tiếp tục còn à, nếu mà là đầu tiên xem video nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất đó rồi à, tiếp bây giờ mình sẽ ok mình vừa mới review tình hình vậy ha review tình hình nó như vậy bây giờ mình sẽ đi vào cái cái nội dung 11 ngành, nào sẽ quan trọng ngành nào sẽ mạnh trong những cái chu kỳ kinh tế nào để cho bạn à, nắm bắt được nó và ok hãy lấy giấy bút và hãy ghi lại ha bạn sẽ nốt ra rất là nhiều thứ mình sẽ cần phải giấy bút để mình ghi lại rồi cái uh, lý thuyết này nó là lý thuyết của Fidelity Investment nó là lý thuyết của một cái gọi là một cái hệ thống đầu tư một cái vì sao vì nền kinh tế á, nó tồn tại phát triển nó có chu kỳ bạn có để ý nhé chu kỳ là một cái thứ mọi thứ trong cuộc sống có chu kỳ um, nó có là sáng trưa chiều tối này nó có xuân hạ thu đông này đúng không nó có sinh lão bệnh tử này có những cái quy luật trong cuộc sống và kinh tế cũng vậy nó cũng không ngoại lệ và trong mỗi một cái chu kỳ kinh tế sẽ có những ngành phát triển mạnh trong thời gian đó và có những ngành yếu ok thì bây giờ mình uh, đi vào nó sẽ có bốn giai đoạn bốn giai đoạn của cái chu kỳ kinh tế thứ nhất là giai đoạn phục hồi này thứ hai là giai đoạn tăng trưởng này thứ ba là giai đoạn à, suy giảm này xong rồi tới suy thoái và nếu mà có những cái biến cố có những cái gọi là, gọi là bất khả kháng giống như thế này là như thế này là gọi là bất khả kháng này là đùng một cái tự nhiên dịch gọi là đại dịch toàn cầu luôn thì nó sẽ đang từ cái giai đoạn đỉnh mà nó bước thẳng sang suy thoái luôn là gãy bục một cái mọi thứ giảm giảm như nãy mà nói đó ờ, các chuyên gia hàng đầu thế giới người ta càng lúc người ta ước tính cái thiệt hại nó càng tăng tại vì người ta thấy nó vẫn chưa có điểm dừng 5,5 à, tỷ 5,5 nghìn tỷ đâu rồi ờ, năm nghìn tỷ năm năm nghìn tỷ nãy là nói năm năm tỷ là hơi bị sai năm năm nghìn tỷ tương đương với việc mất đi Nhật Bản luôn nha tương đương với việc mất đi Nhật Bản và uh, tăng trưởng có thể khủng hoảng cho đến ít nhất là năm 2022 bây giờ là năm bao nhiêu bây giờ năm 2020 đúng không mình mới bước vào gọi là gần giữa năm 2020 và 2021 sẽ là gọi là ở vẫn là chìm trong khủng hoảng nó có thể tới năm 2022 nó mới thoát à, và bạn thấy không nó người ta dự đoán nó còn cả năm nữa người ta có bao nhiêu các thứ tài liệu rồi dự tính rồi thống kê người ta tính ra được như vậy đâm ra yên tâm là nếu bạn có tài sản bạn hãy giữ tài sản bạn thật tốt còn nếu mà bây giờ bạn đang lời thì ok chúc mừng và hãy giữ tiền cẩn thận ha rồi bây giờ à, nãy hoàng có nói tới cái lý thuyết này của Fidelity Investment nó là gì nó là một cái công ty quản lý quỹ nổi tiếng ở Boston Mỹ ha và nó chia um, bốn giai đoạn như nãy hoàng vừa nói rồi thì cái giai đoạn số 1 đáng lẽ ở ờ, thôi mình đi theo thứ, thứ tự đi ha mình sẽ đi từ giai đoạn 1 rồi hai ba bốn đáng lẽ hoàn thích đi từ suy thoái thôi tại vì bây giờ mình đang ở suy thoái mình đang chuẩn bị bước vào suy thoái nhưng mà không sao đi theo thứ tự đi ờ, thời kỳ đầu của chu kỳ kinh tế nó là thời kỳ phục hồi á uh, nó là sau vừa sau khủng hoảng nền kinh tế nó sẽ phục hồi rất mạnh mẽ nó thể hiện ở những cái yếu tố này là tốc độ tăng trưởng này nhanh tăng trưởng âm sẽ chuyển sang tăng trưởng dương tức là bây giờ tăng trưởng âm với tăng trưởng dương là bạn hay để ý mấy cái gọi là tăng trưởng GDP đi đồ các thứ như bây giờ là của mình đang giảm này rồi như Mỹ và một số nước châu Âu là nó bị âm rồi đó nó bị âm rồi cái gọi mà tăng trưởng GDP đó là nó bị âm rồi rồi à, tăng trưởng tín dụng sẽ được các ngân hàng nới lỏng thông qua các chính sách tiền tệ và hàng tồn kho sẽ giảm và doanh thu sẽ tăng ha đầu tiên là tăng trưởng sẽ không bị âm này tiền tệ sẽ được nới lỏng một chút này và hàng tồn kho sẽ giảm và doanh thu tăng khi mà mình thấy gọi là doanh thu của doanh số các thứ tăng vùn vùn vùn mình đang bắt đầu gọi là chu kỳ bắt bắt đầu thời kỳ đầu của chu kỳ tăng trưởng bây giờ bước vào bây giờ bước vào cái chu kỳ tăng trưởng đấy là phục hồi đúng không bây giờ là tăng trưởng tăng trưởng là cái thời kỳ mà kéo dài nhất trong một cái chu kỳ kinh tế xuân hạ thu đông à, xuân hạ bây giờ nó đang là rất là mùa nóng mùa rất là hot mùa rất là tuyệt vời đó tốc độ kinh tăng trưởng kinh tế nó sẽ dương nhưng mà nó sẽ không nhanh bằng cái thời kỳ phục hồi đầu tiên và những cái hoạt động tín dụng sẽ sôi nổi Chung các bạn sẽ hiểu tại sao hoạt động tín dụng nó lại sôi nổi ha cái này mình sẽ cần rất nhiều ờ, kiến thức kinh tế và nó đáng nha nó đáng bạn xem hết video bạn xem bạn ngồi bạn xem bạn sẽ thấy là bạn sẽ lát nữa bạn sẽ nốt ra những cái mã cổ phiếu của từng cái ngành ha những mã cổ phiếu từng ngành và bạn sẽ tìm thêm được rồi từ những cái cổ phiếu đó mình tập trung vào mình chọn mình tập trung vào mình phân tích để mình chọn ra được công ty rồi những cái um, đó, nói lại tiếp ha nói tiếp về cái tăng trưởng chu kỳ kinh tế đi nó là cái giai đoạn dài nhất và nó chỉ gọi là tăng trưởng nó chỉ chậm hơn cái phục hồi tí thôi và hoạt động tín dụng bạn cứ nốt lại những hoạt động tín dụng sẽ sôi nổi và doanh thu tăng doanh thu tăng nhưng mà nó sẽ gần ở cái mức cân bằng một chút rồi à, tiếp cái giai đoạn thứ ba này bây giờ là cái giai đoạn suy giảm nếu mà không có đại dịch thì mình sẽ bước sang giai đoạn suy giảm như là năm 2008 thôi hay là là cái năm mà gọi là suy giảm còn bây giờ mình là khủng hoảng luôn chứ không phải là suy giảm nữa à. và thời kỳ suy giảm thì nó diễn ra cái điều gì nền kinh tế nó sẽ tăng trưởng nóng và nó sẽ bị à, lạm phát lạm phát là đồng tiền mất giá đó à, đồng tiền mất giá và tăng trưởng nó sẽ giảm bởi những cái chính sách tiền tệ lúc này nó sẽ bắt đầu thắt chặt lại biên lợi nhuận nó sẽ giảm chính sách tiền tệ thắt chặt là sao thắt chặt tức là không có nới lỏng lãi suất nữa không có giảm lãi suất nữa bạn hiểu không cái chuyện mà giảm lãi suất mới lại đưa lãi suất về không á, là để kích thích doanh nghiệp vay kích thích doanh nghiệp vay để đồng tiền vận chuyển còn khi thắt chặt lại là không giảm không gọi là đưa lãi lên cao để khó vay đồ này nọ hơn à, và ở ờ, bước vào thời kỳ suy giảm thì có một cái đặc biệt là hàng tồn kho nó sẽ tăng trong khi là tốc độ tăng trưởng giảm dần đặc biệt <coughs> là trong những cái ngành sản phẩm à. trong những cái ngành sản phẩm á thì hàng tồn kho nó sẽ tăng nhưng mà doanh thu của nó thì giảm dần và ok bước vào thời kỳ suy thoái thì uh, thời kỳ suy thoái nó làm sao nó là bây giờ đúng không nó đang suy thoái bây giờ mọi thứ nó đang gọi là lợi nhuận của doanh nghiệp thì uh, sụt giảm cực kỳ mạnh luôn và khan hiếm tất cả nguồn lực mọi thứ hàng tồn kho tồn động không có gì phát triển hết chính sách tiền tệ thì được nới lỏng hết mức có thể nới lỏng gọi là không còn gì để lỏng luôn gọi là mỹ có lúc họ giảm lãi suất về không phần trăm luôn Tức là cho vay cho mượn tiền nè xài đi chỉ cần trả lại tiền là được rồi và nhưng mà doanh thu vẫn thấp ha doanh thu vẫn thấp như bạn thấy nãy giờ à, tính toán mọi thứ cho bạn nghe đó là mọi thứ nó te tua hết cả à, rồi thì à, bây giờ đó bây giờ bạn có thể thấy cái hình này cái hình này là hình tiếng Anh về bốn cái mô hình à, bốn cái chu kỳ kinh tế của cái phim à, của cái quỹ Fidelity đó đó và ở đây mình có một cái hình tiếng Việt summary lại cho nó dễ hiểu hơn ha à, thì nó có chia làm bốn giai đoạn này phục hồi tăng trưởng suy giảm suy thoái và mỗi một cái giai đoạn á, nó sẽ có những cái dấu hiệu như đây nốt ra là tăng trưởng GDP này ở giai đoạn phục hồi này rồi uh, tín dụng tăng này rồi doanh thu lợi nhuận tăng tồn kho giảm những cái rất dễ thấy ở những cái công ty mà gọi là hàng hóa ha, phục hồi luôn là cái giai đoạn mạnh nhất rồi tới tăng trưởng tăng trưởng GDP nó sẽ đạt đỉnh nó tăng trưởng ờ, gọi là nó không mạnh bằng cái giai đoạn phục hồi nhưng mà nó lên tới đỉnh của nó tín dụng tăng nóng mà và lát nữa Hải sẽ phân tích bạn tại sao tín dụng lại tăng ở cái giai đoạn này à, lợi nhuận doanh nghiệp tất cả mọi thứ tăng mạnh rồi ở dưới bạn nhìn thấy cái hàng ở dưới đó nó là những cái ngành nó là những cái ngành à, như ở giai đoạn phục hồi nó là tài chính xây dựng bất động sản công nghệ hàng tiêu dùng à, còn sang giai đoạn tăng trưởng nó là công nghệ hàng tiêu dùng tới suy giảm nó là nguyên liệu cơ bản y tế năng lượng điện nước nhưng mà chúng ta là bục một phát đang ở giai đoạn gọi là đỉnh thì mình lập tức mình gãy luôn mình gãy luôn mình bước vào đại dịch luôn mình gọi là suy thoái luôn à. và khi mà suy thoái này tăng trưởng GDP giảm này bạn thấy đúng giảm hết rồi rồi thất nghiệp thất nghiệp bắt đầu tăng này chuẩn bị đó mấy tháng nữa thất nghiệp tăng đầy đó thu nhập hộ gia đình giảm gọi là lợi nhuận doanh nghiệp thì khỏi phải bàn luôn lỗ mấy chục ngàn tỷ đó à, nguyên liệu cơ bản năng lượng điện nước đó là những cái ngành chủ lực ok bây giờ mình sẽ đi sang phần tiếp theo nha phần tiếp theo um, nên chọn ngành nào trong từng giai đoạn à, nên chọn ngành nào nếu mình chọn đúng ngành mình vẫn có gọi là có cơ sở để mà tức là mình có cái tính khả thi để mà mình kiếm được lợi nhuận vì mỗi ngành á, nó sẽ mạnh ở những cái thời kỳ khác nhau cái này là một cái nghiên cứu của một cái công ty là Standard and Poor nó là công ty dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ nó gọi là nó là một trong gọi là ba cơ quan xếp hạng tín dụng tổ chức gọi là lớn uy tín hàng đầu thế giới và những cái 11 cái ngành nó đưa ra này á nó nghiên cứu từ ờ, gọi là từ năm 4 1945 đến năm 1995 trải qua 10 cái chu kỳ kinh tế và nó nghiên cứu với cái chỉ số SP500 á nó tổng kết được 11 cái ngành này nó có cái mối liên hệ giữa cái sự tăng trưởng của ngành với lại cái chu kỳ của nền kinh tế à, không phải là tự nhiên mà nó gọi là tự nhiên mà nó tự nhiên là đưa ra cái ngành này thì sẽ phù hợp giai đoạn này không có nó dựa trên cơ sở nghiên cứu đàng hoàng và hàng chia sẻ với bạn là có cơ sở chứ không phải là nói là theo góc nhìn cá nhân là ê mình thấy ngành này sẽ có khả năng tăng mình có cơ sở nào hàng rồi bắt đầu nha ngành số 1 hàng tiêu dùng không có tính chu kỳ ok nếu mà bạn không phải là dân kinh tế thì bạn sẽ thấy bắt đầu thấy mệt mệt não với những cái từ như kiểu là hàng tiêu dùng không có tính chu kỳ chu kỳ là sao tức là nó gọi là nó theo từng giai đoạn nó gọi là sao đó chu kỳ là nó cứ vòng hết vòng á vậy không có tính chu kỳ là sao nói không có tính chu kỳ là hiểu chu kỳ không có tính chu kỳ nó là thực phẩm nó là những cái gọi là ăn uống hàng ngày đó. đâu có chu kỳ đâu ngày nào cũng phải ăn đúng không rồi à, ngành có những cái gọi là hàng tiêu dùng có tính tăng trưởng như là mỹ phẩm này thuốc lá nước giải khát này nó là à, những cái ngành mà nó có cái lượng nhu cầu ổn định và nó ít bị nhảy nhạy cảm bởi khi mà kinh tế nó xáo trộn à, có thể bớt đi một tí nhưng mà nó không bị tác động nặng không bị tác động nặng như kiểu là du lịch hay là này nọ hay là như hàng không bây giờ à, rồi uhm, nó tiếp bây giờ trong hàng tiêu dùng á nó có hàng tiêu dùng thiết yếu à, bây giờ thiết yếu là sao thiết yếu là những cái thứ mà mọi người gọi là không thể bỏ được những cái thứ mà gọi là không muốn loại ra khỏi cái danh sách chi tiêu của mình bất kể là tình hình tài chính nó coi như thế nào đi nữa ví dụ như là ăn uống đúng không và gọi là đồ gia dụng nè rồi sản phẩm vệ sinh phụ nữ nè hay là những cái thứ như là rượu thuốc lá là những cái thứ mà làm sao bỏ được thật chứ stress lắm đâm ra là người ta càng phải mua thuốc lá người ta càng phải mua rượu đó là góc độ tiêu cực là như vậy ok thì ở đây nhá có phân ra làm 6 cái ngành à, bạn hãy nốt lại này đầu tiên là đồ uống này là riêng một ngành này đồ uống thì mình sẽ có Vinamilk này SAB này VCF này Vina cà phê rồi đó à, rồi bán lẻ thực phẩm hàng hóa cơ bản thì có massage và những cái gọi là những cái bán lẻ khác thì không phải ở trong cái nhóm này nha những cái bán lẻ khác như VRE nè thế giới di động này hay là FRT FPT retail á hay là PNG là không phải nha nó bán lẻ nhưng mà nó ở những cái lĩnh vực khác đây chỉ lấy những cái bán lẻ thực phẩm hàng hóa cơ bản thôi rồi ờ, thực phẩm KDC massage đó rồi sản phẩm gia dụng rồi sản phẩm cá nhân thu lá mình có thật ra mình loanh quanh có một nghìn công ty nhưng mà chỉ có mấy chục công ty lớn thôi nên cái số lượng nó cũng rất là hạn chế ok bạn có thể tìm thêm như kiểu SBT này VHC hay là SMB à, thêm những cái mã đó và bây giờ câu hỏi mấu chốt câu hỏi mấu chốt quan trọng nhất là những cái cổ phiếu này á nó tốt ở cái giai đoạn nào thì những cái cổ phiếu này á nó hấp dẫn khi mà ở cái giai đoạn gọi là kinh tế đạt đỉnh hoặc là ở giai đoạn đầu suy thoái là mình có thể để ý đến nó như bây giờ này bây giờ là giai đoạn đầu suy thoái này à, mình hết sức để ý những cái mã gọi là hàng hóa cơ bản ok rồi tiếp cái ngành số 2 ngành số 2 đó là hàng tiêu dùng có tính chu kỳ hàng tiêu dùng có tính chu kỳ cái này á bạn hãy để ý nó phân ra hai loại nha hàng tiêu dùng lâu bền và không lâu bền ok lâu bền là sao mà không lâu bền là sao thì lâu bền là bền đó mà không bền là không bền đó à, cái loại cổ phiếu này á, nó cực kỳ nhạy cảm với lãi suất và chu kỳ kinh tế nha lãi suất và chu kỳ kinh tế lãi tăng hay lãi giảm chu kỳ kinh tế nó đang giai đoạn phát triển hay là suy thoái nó cực kỳ gọi là nó cực kỳ gọi là nhạy cảm nó sẽ ảnh hưởng rất là mạnh hàng gia dụng này điện tử này những cái mặt hàng xa xỉ hàng gia dụng là những cái mà món lớn tủ lạnh tivi điện tử đâu đó những cái mặt hàng xa xỉ trang sức đồ các thứ đó vậy thời điểm nào ở ờ, à, thôi trước trước khi nói về thời điểm Ờ, mình sẽ ra toàn ngành hàng chu kỳ đi ha ngành hàng chu kỳ nó là như thế nào bây giờ sẽ đưa cái ví dụ rất rõ về chu kỳ này như là sản xuất ô tô này nhà đất này giải trí này bán lẻ những cái sản phẩm khác à không phải là thực phẩm ô tô chu kỳ của nó là khoảng 3 5 à, năm đó 5 năm ừ, khoảng 3 5 năm tùy người ta là người ta gia tăng hay người ta siết lại như là điện thoại ấy điện thoại tức là nhé cái chu kỳ của sản phẩm có thể bị định hình lại bởi những cái người dẫn đầu những cái công ty dẫn đầu trong cái ngành đó ví dụ như bạn có thể để điện thoại ấy, càng lúc cái chu kỳ của nó càng ngắn thời trang càng lúc cái chu kỳ của nó càng ngắn là những cái những cái công ty hàng đầu đó họ định hình lại cái chu kỳ của cái sản phẩm đó Apple họ định hình lại 6 tháng là có một cái điện thoại mới ở phân khúc cao cấp đó rồi những cái phân khúc mà rẻ hơn là càng lúc cứ hai ba tháng là thấy có mẫu mới ra liên tục là họ định hình lại cái chu kỳ của cái sản phẩm ok rồi uh, hàng tiêu dùng lâu bền và không lâu bền thì uh, những cái sản phẩm như là ô tô hay là tivi tủ lạnh là những cái lâu bền đúng không rồi những cái mà gọi là không lâu bền là gì không lâu bền là những cái mà như là quần áo này hay thức ăn là những cái không lâu bền nó là những cái thức ăn gọi là gọi là ăn sang đó gọi là gọi là cao hơn những cái nhu yếu phẩm thường ngày đó nó là những cái hàng hóa dịch vụ không cần thiết và mua tùy theo sở thích ví dụ như uh, ờ, MWG thế giới động này CSM này DRC TNC ha đó rồi vậy những cái giai đoạn nào thì cổ phiếu này ok thì nhá bạn để ý các bây giờ mình chỉ cần gọi là mình chỉ cần suy nghĩ logic là mình biết ở giai đoạn nào thì người ta bắt đầu ăn chơi nhiều người ta bắt đầu mua những cái xa xỉ như trang sức người ta bắt đầu mua những cái món đồ lớn đó bạn biết đúng không tức là ở những cái giai đoạn như kiểu là cuối của suy thoái và bắt đầu phục hồi bắt đầu đầu giai đoạn phục hồi mọi thứ đang rất là tốt tiền kiếm được rất nhiều thì người ta sẵn sàng chi tiêu đúng không đã sẵn sàng gọi là mạnh tay hơn cho những cái thứ mà xa xỉ hơn đó nên những cái những cái mà như là những cái mà hàng mà tiêu dùng lâu bền này có cả gọi là mấy cái chăn ga gối nệm các thứ rồi những cái điện thoại các thứ này nè bây giờ họ đang rất là vất vả cực kỳ vất vả luôn tiếp ngành số 3 chăm sóc sức khỏe ngành chăm sóc sức khỏe nó gồm những công ty như dược phẩm này trung tâm chăm sóc sức khỏe này công nghệ sinh học hãng sản xuất thiết bị y tế đúng không và những cái nhóm này cũng là những cái nhóm mà có tính gọi là tính an toàn cao không bị tác động bởi chu kỳ kinh tế vì trong giai đoạn nào giàu hay nghèo người ta vẫn phải quan tâm đến sức khỏe ha nó nó tức là nó có bị tác động bởi gọi là tình hình chung giảm thì gọi là giảm cả đàn nhưng mà về lâu bền nó sẽ ok các công ty gọi là dược phẩm á, nó sẽ chịu tác động bởi thị phần này thời gian cấp phép rồi ờ, thời gian cấp phép sản xuất thuốc á, rồi lưu hành thuốc các thứ vòng đời ờ, bản quyền thuốc rồi kết quả hoạt động nghiên cứu phát triển vì mỗi những cái dược phẩm hay là những cái sinh học á họ cần phải thời gian nghiên cứu rồi cần xin giấy phép rồi đưa vào sản xuất rồi lưu hành nó rất là rườm rà mất thời gian những cái công ty gọi là về công nghệ sinh học thì gọi là bây giờ vẫn là đang trong giai đoạn phát triển ha nó những cái công nghệ sinh học công nghệ mới thì nó phụ thuộc rất nhiều vào kỳ vọng kỳ vọng của nhà đầu tư nó kỳ vọng vào phát minh mới về những cái tế bào hay là gì gì đó à, à quên những cái mã về à, chăm sóc sức khỏe như là dược hậu giang nè DHG nè VNMDE này rồi IMP e, IMP e, rồi VDP nó là những công ty dược phẩm đó. tiếp ngành số 4 ngành số 4 là gì ngành số 4 là ngành tài chính à, tài chính là cổ phiếu của ngân hàng này cho vay mua nhà đất hay là gì đó thì nó phản ứng rất tốt với lãi suất giảm đúng không bạn hiểu không? tức là mọi thứ mình cứ suy nghĩ logic là mình sẽ hiểu lãi suất giảm khi giảm lãi suất thì cho vay sẽ trả lại ít tiền hơn thì nó sẽ kích thích cái việc mà người ta vay tiền vậy khi nào thì mình nhắm đến những cổ phiếu này khi nào thì người ta vay nhiều tiền khi nào người ta chịu đi vay tiền à, mình cứ suy nghĩ một cái là mình ra à, muốn mình vừa xem mình vừa suy nghĩ là mình sẽ hiểu mình sẽ nhớ cái vấn đề rất là nhanh hơn là mình cố gắng mình học thuộc khi người ta vay tiền khi mà người ta gọi là người ta vay tiền người ta chi tiêu khi người ta dễ kiếm lại tiền hơn nó có phải là ở cuối suy thoái và đầu phục hồi không lúc mà tiền kiếm rất là dễ đó rồi nó là ngành nào nó là những cái mã nào như kiểu Vietcombank nè VIB nè MBB nè VPB nè CTG rất nhiều đúng không rồi số 5 ngành số 5 công nghệ công nghệ công nghệ có tính chu kỳ và nó phụ thuộc cực kỳ lớn vào cái nhu cầu chi tiêu và nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhưng mà những công ty công nghệ nó gọi là dài hạn nó rất là ok vì sản phẩm công nghệ nó gọi là gọi là sao ta khi mà sản xuất tức là ban đầu sản xuất thì có thể tốn nhiều chi phí nhưng mà sau đó thì chi phí nó bắt đầu ít dần đi chỉ còn chi phí ten vận hành thôi và nó hút người sử dụng dễ hơn dễ hơn những cái sản phẩm khác và đặc biệt là cái chuyện mà cứ phải nó hơn những cái sản phẩm mà phải tiêu tốn rất nhiều chi phí để sản xuất xong rồi thôi vậy sản phẩm công nghệ được những cái gọi là cổ phiếu công nghệ được ưa chuộng cái giai đoạn nào giai đoạn nào thì nó sẽ bắt đầu rộng lên à, đó là ở gọi là giữa của chu kỳ tăng trưởng cái này bắt đầu khác rồi nha cái này công nghệ không phải là phục hồi nữa nha phục hồi công nghệ không có đi đầu phục hồi là những cái nhóm ngành gọi là xa xỉ bắt đầu đi đầu rồi tài chính bắt đầu lên còn công nghệ là phải giữa của chu kỳ tăng trưởng khi mà nó đã tăng trưởng một khúc rồi lúc đó công nghệ cổ phiếu công nghệ mới là những thứ dẫn dắt ok tiếp cái ngành số 6 à quên vài cổ phiếu công nghệ như kiểu FPT nè CMG nè DVKG nè LC đó bạn có thể nghiên cứu thêm rồi số 6 ngành công nghiệp cơ bản cơ bản là sao cơ bản là những ngành như kiểu là vật liệu xây dựng này hoặc là công nghiệp sản xuất đầu vào của các ngành công nghiệp khác ví dụ như sản xuất thép tôn xi măng nó là những cái công nghiệp cơ bản và cái lợi nhuận của ngành công nghiệp cơ bản này á, nó sẽ bắt nguồn từ hiệu suất sử dụng máy móc có tối đa hiệu suất không và nhu cầu thị trường có lớn không thì những cái cổ phiếu này á, thường gọi là sẽ phát triển mạnh vào cuối gần cuối giai đoạn tăng trưởng kinh tế gần cuối giai đoạn tăng trưởng vì sao bạn hãy suy nghĩ nhá bắt bắt bắt đầu phục hồi á, người ta vẫn còn lo sản xuất buôn bán này nọ nhưng mà tăng trưởng một quãng rồi á, thì những cái ngành cơ bản nó mới chạy theo sau tại vì đây là những cái ngành gọi là cơ bản sắt thép tôn xi măng thì phải phải phục hồi về tăng trưởng một khúc rồi nó mới chạy theo và nó chạy theo phải mất một thời gian rồi nó làm ăn được rồi cổ phiếu của nó mới mới chạy theo bạn hiểu không bản chất là cổ phiếu nó tăng giá đúng nhá theo tốt đẹp bình thường nhá là vì giá trị công ty nó tăng nên giá cổ phiếu nó tăng chứ không phải những cái mà nhập nhằng nhập nhằng theo kiểu làm cho nó tăng giá lên thôi mà bản chất là giá trị công ty tăng mà giá trị công ty tăng khi nào giá trị công ty tăng khi công ty làm được thì giá trị nó mới tăng ok rồi đó nên cổ phiếu những cổ phiếu ngành công nghiệp cơ bản sẽ gọi là ở gần cuối của giai đoạn tăng trưởng kinh tế ngành công nghiệp cơ bản những cái tên rất nổi tiếng ha Hòa Phát này HPG này Hoa Sen này rồi NKG này đó tiếp số 7 hàng hóa vốn nghe lạ hàng hóa vốn là gì nó là những cái ngành mà chế tạo máy móc thiết bị công cụ những cái gọi là công cụ cho ngành công nghiệp và nông nghiệp thì nó gọi là hàng hóa vốn và những cái này á, nó sẽ tăng mạnh vào giữa của giai đoạn tăng trưởng đúng không khi mà mọi thứ nó tăng một khúc rồi người ta bắt đầu quan tâm hơn đến máy móc này nọ thì những cái ngành này nó mới có đà nó tăng theo đó rồi những cái cổ phiếu hàng hóa vốn như là gì BMP này C32 này rồi BRC này DPG À. rồi tiếp ngành số 8 ngành số 8 vận tải à. vận tải cực kỳ thú vị này à, ờ, khi bạn có thể thấy khi hùng khủng hoảng một cái vận tải chết đầu tiên Bạn thấy không? lỗ những hãng vận tải lớn như lúc đầu mình thấy đó lỗ hai mươi mấy ngàn tỷ gọi là lỗ đó và vận tải thì nó có gì nó có đường bộ đường sắt đường thủy đường hàng không những cái những cái này nó phản ánh rất nhanh với khủng hoảng và với phục hồi à, cái gì nó có hai mặt khủng hoảng nó lỗ nhanh như vậy phục hồi nó cũng sẽ nhanh đó khi mà tại tại sao tại vì mình nghĩ hết sức đơn giản thôi khi mà mọi người làm ăn thì giao thương nó gọi là nó phải gọi rất là náo nhiệt đúng không cần giao thương buôn bán rồi vận chuyển hàng hóa rồi con người các thể loại nên gọi là khi mà nền kinh tế phục hồi một cái những cổ phiếu này nó sẽ tăng ào ào luôn đó nó tăng ở trong giai đoạn phục hồi vậy cổ phiếu điểm mặt cổ phiếu ra nó là gì VG, VGC này CLL này HVN này GMD này SKG này đó nó còn nhiều nữa nhưng mà bạn có thể tự tìm được ha ngành vận tải nhớ nhá nãy giờ có những cái ngành mà nó khủng hoảng bạn hãy để ý những ngành khủng hoảng những ngành ờ, trong giai đoạn phục hồi mình sẽ tìm những cái cổ phiếu mình sẽ để ý những cổ phiếu ngành đó trước ok tại vì mình đang ở đầu của giai đoạn khủng hoảng và nhớ phải nhớ một điều là vận tải hàng không á, nó phụ thuộc rất nhiều vào giá nhiên liệu hiệu suất sử dụng máy bay và áp lực cạnh tranh gọi là có nhiều cạnh tranh không thị phần nó chiếm bao nhiêu ok nó có phải là gọi là thị phần lớn nhất không nó có phải là người thiết lập giá không ông ờ, dẫn đầu ngành là ông thiết lập giá của trò chơi đó rồi ok ngành số 9 ha ngành năng lượng thì uh, năng lượng là sao năng lượng là gồm những công ty như kiểu là thăm dò này, khai thác dầu khí này rồi ờ, nó sẽ có thể sử dụng trong nước hay là xuất khẩu gì đó và nó còn là những công ty mà năng lượng nữa như kiểu là năng lượng điện nước gì đó và mỗi công ty á nó sẽ có những cái động lực khác nhau nhưng mà nó đều có một cái là bạn phải để ý là nó chịu tác động của cung cầu thế giới giá dầu đồ này nọ năng lượng này nọ các thứ và lịch sử lịch sử nó đã chứng minh là những cái bất ổn chính trị nó gây tác động cực kỳ lớn đến ngành năng lượng và những cổ phiếu năng lượng cũng tương tự à, chiến tranh năng lượng các thứ thì những cổ phiếu năng lượng dầu khí của mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều và vậy thời điểm nào những cái khi nào chu kỳ kinh tế nào thì những cái cổ phiếu ngành năng lượng nó sẽ có cơ hội phát triển trong hơn nó gọi là từ năm 945 đến năm 1995 50 năm đúng không người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là khi mà tăng trưởng kinh tế gần đạt đỉnh tức là nó phục hồi nó qua nó qua tăng trưởng và nó hơn nó ở giữa tăng trưởng lúc mà nó gần tới đỉnh thì lúc này cổ phiếu ngành năng lượng phát triển rất là mạnh ok rồi vậy cổ phiếu ngành năng lượng là gì là PLX này là PVD này PVS này CNG này TV2 này à. đó bạn có thể tìm thêm những cái mã về năng lượng nhớ nhá cổ phiếu năng lượng nó sẽ bị bất ổn chính trị rất là lớn ok rồi ngành thứ 10 ngành thứ 10 dịch vụ tiện ích dịch vụ tiện ích như là công ty à, điện này điện nước là dịch vụ tiện ích và nó rất là nhạy cảm với lãi suất vì chi phí đầu tư lớn và nó bị và nó được tài trợ bằng vốn vay bạn hiểu không tức là điện là phải có thủy điện phải này nọ set up này nọ máy móc các thứ đầu tư rất là nhiều và hầu hết là đi vay và nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi lãi suất thì những cái cổ phiếu này nó sẽ lên lên giá khi mà ngân hàng trung ương có xu hướng hạ lãi suất ở mức thấp là sẽ lên giá đó và hạ lãi suất ok thì những dịch vụ tiện ích như là gọi là PAO nè, POVK nè, GEG e nè, TMO nè, VPD nè. Đó. Rồi, số 11 ngành kim loại quý. Ngành kim loại quý là gì? Quý là những cái em như kiểu là bán trang sức kim loại hay là khai thác mỏ này nọ nó thì nó sẽ gọi là trong cái trong cái vận hành kinh tế đó nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát và nhu cầu của người tiêu dùng nó cũng giống như những cái ngành công nghiệp bình thường khác nhưng mà thường á người ta ưa thích cái cổ phiếu này á, ở gọi là ở cuối giai đoạn tăng trưởng ở cuối giai đoạn tăng trưởng có thể kể đến là P&G P&G hoặc là ở gọi là ở đầu giai đoạn phục hồi bạn có thể để ý đầu giai đoạn phục hồi lúc mà mọi người bắt đầu có nhiều tiền bắt đầu mua sắm những cái xa xỉ à. đó thì uh, cái chu kỳ kinh tế đấy nó gọi là nó là một cái thứ cực kỳ quan trọng mà mình phải biết mình phải hiểu mình đang ở chu kỳ nào nó sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào mình đầu tư mình không thể nào nhìn vài tuần nhìn tháng được mình còn phải có ít nhất là cái nhìn của một năm để mình biết xem là sẽ diễn biến như thế nào thì mình mới có cái xu hướng đầu tư nó thích hợp rồi mình dựa vào cái tình hình thực tế của thị trường tình hình thực tế của mình để mình đưa ra cái phương án đầu tư cho nó hợp lý ha mỗi một cái giai đoạn chu kỳ sẽ có những cái ngành khác nhau vừa rồi Hoàng vừa mới đưa cho bạn 11 ngành và có cả mã ở trong đó ok nếu bạn thấy video hữu ích hãy à, comment thanh và giúp Hoàng chia sẻ nó bạn có thắc mắc gì bạn có đồng ý với một ngành này không có mã nào thiếu hay không hãy comment bên dưới xin chào hẹn gặp lại